Dạ con cảm ơn bác thợ rèn rất là nhiều Cảm ơn bác đã lì xì cho con Dạ cảm ơn bác <laughs> Trời ơi là trời mấy bạn ơi Mấy ngày Tết của mấy của mấy bạn như thế nào Mấy bạn đã kiếm được nhiều tiền lì xì chưa Riêng Phong là Phong kiếm được quá trời tiền lì xì luôn nè mấy bạn ơi Bạn coi nè Đó nhiều chưa nhiều chưa <laughs> hey, Không biết là trong đóng bao lì xì này Cộng vô sẽ được bao nhiêu tiền ta Nhưng mà chắc là sẽ được nhiều lắm luôn đây Tại nhiều bao lì xì đến như vậy mà hey, Còn mấy bạn mấy bạn Tết mấy bạn được lì xì bao nhiêu tiền Hãy bạn nhớ nhớ bình luận ở bên dưới cho Phong biết nha Nhớ bình luận là số tiền các bạn đã được kiếm được trong mấy ngày Tết là bao nhiêu nha các bạn nha Ôi trời chắc có nhiều bạn gọi là được lì xì nhiều lắm luôn á Còn bây giờ mình phải giờ mình khoe đóng lì xì này với Sam với lại Camu mới được Ok uhm. Hình như là hôm nay bà chị Ca Mui Chị chị Ca Mui cũng qua bên nhà mình để uh, gọi là chơi thì phải Ừ đúng rồi dạ. Hay là mình qua mình xin lì tiền lì xì của Ca Mui luôn ta ừ, Hợp lý <laughs> Ok giờ xin lì xì luôn coi à. Hôm nay ăn gì ta Hello mọi ừ. người Chị Cam ơi à, Năm mới á, em à, chúc chị à, càng ngày càng đẹp hơn Và càng ngày càng cao hơn Lì xì cho em đi chị Trời Ủa, ơi chị xong đúng không? Chị thấy trên tay em có lì xì là em định cho chị đúng không? Trời cưng thế, trời ơi. Ê, ê, bậy nha, bậy nha Chị không lì xì cho em thôi Chắc mới em phải lì xì cho chị Chị lớn hơn em mà Cái này là bao lì xì em mới xin được bác bác bác bác bác thợ ràng á còn lâu em mới cho chị tào lao Nhưng mà lao. theo theo lý thuyết là người nào kiếm được nhiều tiền hơn thì người đấy sẽ, sẽ lì xì thôi người kiếm được ít tiền hơn chị ít tiền hơn em mà em lì xì cho chị là đúng rồi ôi chị xạo quá chị mà kiếm ít tiền hơn em xạo xạo thôi mệt chứ không lì xì thôi ờ. ê sao ơi hôm nay tôi kiếm được nhiều tiền lì xì lắm nè Trời đất ơi, nhiều lắm mà, cho tôi xem coi Nè Đâu? nè, coi nè, tôi để trên bàn cho bà coi nè Một nè, ấy Con mèo này ra chỗ khác coi Không hiểu đâu, sáng giờ có con mèo màu đen đi theo tôi hoài à hai nè đó ba nè bốn năm đấy nhiều chưa có sáu bảy tám trời vậy nhiều chưa nhiều chưa <laughs> cái này á tiền lì xì của tôi á ghê chưa Thắm ơi, lại lại lại lại lại chị bảo chị bảo mình là con ừ. gái thì biết biết chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Nói gì? À, Ủa hai cái bà kia, hai cái bà tự nhiên thấy tiền lì xì của tôi cái là nói nói nói cái gì với nhau đó tính ăn trộm tiền lì xì của tôi hả Trời ơi, ai nói gì đâu, tao thấy tôi nói nè phong ơi, tới đây tôi à, nói nè vậy Bây giờ tiền lì xì ông là của ông đúng không? Đúng đó. rồi, tiền lì xì của tôi là của tôi chứ còn của ai nữa Thì đó thì tôi có nói gì đâu, nhưng mà biết sao không? Tao thì thì nhiều lắm Bây giờ tiền ông mà có 8 bịch đúng không ừ. Nhưng mà chắc gì ông đã xài hết 8 bịch đúng không ừ. Rồi để tôi giữ bớt cho ông Đó để ông đỡ xài tào lao Ông cần là tôi sẽ đưa tiền nha ông Đó Không không không không được nha Cái này là tiền lì xì của tôi Cái này của tôi là 8 tám cái bao lì xì này mỗi cái 100 ngàn đi Là tôi sẽ được đến tận 800 ngàn lận Tôi ngu tôi đưa cho bà Bà tính dụ dỗ tôi hả à? Trời đất ơi, tôi không muốn dụ dỗ gì ông hết trơn á, biết sao không? Trời đất ơi, ví dụ nhà tiền nhà, tiền nước, tiền cửa để tôi lấy tiền này tôi tôi tôi trả cái gì đâu. Bây giờ ông cần bao nhiêu đâu tôi đưa ông bấy nhiêu được không? Rồi nha. Rồi nha. Đâu? Ôi, cho. Ôi, từ từ. Rồi đó. Từ từ. Ui, đập đập ghế. Ok. Rồi, tính vậy nha. Ai ai. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ai ai, Sam, bà bà bà có chắc là khi nào tôi đòi lại là bà sẽ trả lại cho tôi không đó? ơi chắc chắn uy tín là trên hết mà đem tôi đi nha Thôi à... rồi bây giờ cứ mua đi đi chơi với em nè cứ mua đi chơi đi chơi đi chơi Sao tiếp rồi Đi tiếp Ủa Ủa Ủa kỳ à Ủa khoan các bạn ơi sao nhìn thấy quen quen ta Ngày xưa mình sống chung với mẹ mình Mẹ mình cũng kêu rằng là Con đưa tiền lì xì đây mẹ giữ cho Bây giờ mình ở chung với Sammy Sammy cũng bảo như vậy Ủa kỳ ta Thôi nhưng mà chắc là Sammy khác không không giống mẹ mình đâu mẹ mình là con đưa tiền lì xì mẹ giữ cho rồi khi nào con cần thì mẹ trả lại nhưng mà khi nào mẹ trả thì chưa biết <laughs> còn sao mày chắc không không không không không giữ của mình luôn đâu ha sao mà chắc chắn sẽ trả cho mình mà thôi không sao đâu thôi à, con mèo đen mày đi ra chỗ khác coi mày đi theo tao hoài vậy Ủa, tự nhiên không nguyên ngày hôm nay có nguyên con mèo đen đi theo mình đó bạn ơi cái gì kỳ ta ơi bình thường á người ta hay bảo là con mèo đen đi theo là nguyên là xui xẻo lắm luôn các bạn mày ra chỗ khác á con mèo đen ơi Thôi mình phải đi ờ, vòng vòng đi kiếm thêm tiền lì xì mới được hè <laughs> Ok ok ơi chán quá à. Hồi sáng giờ đi vòng vòng hoài mà không có ai lì xì thêm hết các bạn ơi Chắc là mọi người bận đi chúc Tết hết rồi Cho nên là không còn ai lì xì cho Phong hết Anh Dịch cũng không thấy đâu hết Anh Dịch từ sáng giờ chưa lì xì cho Phong nè Thôi nhưng mà thôi không sao Đợi anh Dịch về là mình đòi lì xì sao Còn giờ mình vô mình chơi game thôi hay Ủa mà khoan chết rồi mình quên mất Tiền lì xì của mình mình đưa cho Sammy hết rồi Mình đâu còn tiền đâu mà chơi game được nữa Ôi chắc phải về nhà xin xin Sam lại một 100 ngàn để đi chơi game mới được Trời ơi trời Mình muốn chơi game muốn chết luôn mà không có tiền nè Ôi phải về nhà phải nhà xin mình về nhà mình xin lại mới được à, Ui kìa mình thấy Sam mày kìa Ê, Ok để qua để qua xin mới được à, à, Sammy ơi Vậy không ừ. Cái tivi này nó đẹp thật sự luôn á Sam Trời đất ơi em làm sao có tiền Trời đất may mà có tiền là chị không ai mua được cái tivi to này luôn á chị Trời đất ơi Chị Ủa? ơi chị một cái nữa với Mua với mua với Ai ai hai người kia Ôi ôi Hai người kia <coughs> <coughs> Gì vậy Ủa à, tiền ở đâu hai người mua tivi vậy À, tiền ừ. tiết kiệm. Trời đất ơi, tiền tiết kiệm. Tiết kiệm oh. là gì của tôi. Tiền này xài của, của, của, của Sam với chị chị Camui mua tivi này hả? Đẹp quá vậy. Wow. À. Ui, mấy người còn mua thêm mấy cái thùng đồ nữa đây. Wow, nhiều đồ quá vậy, xịn quá vậy. Ồ, đất ơi, đồ đắt tiền không á Rồi, ở bên trong cái thùng này chắc là gọi là mấy cái máy tính 100 triệu Hoặc là điện thoại iPhone 12 đồ đúng không? Trời ơi, nhìn Ui, xịn sao không quá thấy vậy? Ủa, Trời đúng luôn hả? Ơi, wow Sao Trời ơi, hai người giàu quá nha Vậy mà tôi xin tiền lì xì không chịu lì xì cho tôi Thôi mà thôi không sao Tôi không cần tiền lì xì nữa Ê Sam ơi Bà ừ? bà bà có tiền lì xì của tôi hồi sáng nay tôi đưa cho bà Bà trả tôi đi tôi đi tôi, tôi, tôi chơi game xíu À, à, à, à, tiền lì xì hả Đúng rồi tiền lì xì sáng nay tôi đưa bà Mới sáng nay bà quên trời Ủa có hả Có ờ, Ủa Sam ơi tháng nay mình có gặp Phong hả Ủa, Ủa? có đâu ta Có gặp Phong đâu ta Có, có mà Tính ra thì sáng nay là hai người đang đứng nói chuyện với nhau Tôi vô tôi khoe tiền lì xì Cái hai người lấy luôn tiền lì xì tôi luôn Hai người kêu hai người giữ giùm thôi mà Sao tự nhiên giờ hai người không nhớ như vậy Ủa có anh ta Ủa từ Ủa, ủa từ, từ từ từ từ tự nhiên quên chị nhớ rồi chị ơi à, Ủa? Chị nhớ chị cũng ở sáng nay mình có gặp Phong Chị nhớ không có gặp của ta Không có Trời đất ơi Thôi Ủa? có gì đâu mà Mang đồ, mang đồ về đi em ơi Mang đồ ờ, về đi em ơi về, đi về, Không nhớ gì Thôi lúc nào tôi nhớ tôi tôi, tôi, tôi, tôi trả lại Nhưng bây giờ tôi chưa nhớ Ờ đúng rồi chị làm chứng này làm gì có đâu Chị đi với ờ. sao từ sáng đến tối luôn á Này tôi nhớ nhớ Thôi đi đi đi đi Thôi đi thôi đi thôi đi thôi đi thôi đi nhớ à Trời trời trời trời Hai cái người này Trời mấy bạn ơi Tự nhiên không hai người này Hai người này lấy tiền lì xì của mình Xong hai người này kêu hai người không nhớ hết trơn vậy trời vậy có nghĩa là mình mất tiền lì xì rồi hả <laughs> không chịu đâu trời ơi tiền lì xì của tôi từ sáng đến giờ tôi đi xin hoài mới được trời cái con mèo này bị đi theo tao hoài ôi trời ơi trời đúng thật mấy bạn ạ à. người ta nói á là con mèo màu đen mà nó đi theo mình là mình sẽ gặp xui xẻo thiệt gặp xui xẻo thiệt luôn đầu năm đầu tháng mày ra chỗ khác giùm tao ơi đừng đi theo tao nữa trời ơi trời ơi không biết là con nồng nập béo phì đâu mà nó không đi theo mình mà cái con mèo cứ đi theo mình hoài ra chỗ khác đi ơi trời, mất tiền lì xì rồi mấy bạn ơi <laughs> trời ơi à, không được như vậy là không được <laughs> thà rằng nha là mẹ mình lấy tiền lì xì của mình thì mình không tức còn đằng này bà ca mui và sammy dám lấy tiền lì xì của mình không thể nào chấp nhận được à, mình phải tìm mọi cách để lấy lại tiền lệ xì của mình mới được không được không được không được mình mình phải tìm cách thôi à đúng rồi bên nhà bên cạnh có một mụ phù thủy mình sẽ qua bên đó mình nhờ bà phù thủy này làm cho mình một gọi là bình thuốc phép thuật để giúp cho mình lấy lại tiền lì xì đúng rồi đúng rồi à, cách này rất là đơn giản yeah. <laughs> à, lần này hai người chết hai người với tôi dám lấy xì tiền lì xì của tôi yeah. dạ cảm ơn ngài pháp sư rất là nhiều ngài pháp sư đã giúp cho tôi lần này tôi hứa nếu như tôi lấy lại được tiền lì xì tôi sẽ chia cho ngài một nửa cảm ơn ngài yeah. ok mấy bạn ơi mình mới vừa nhờ ngài pháp sư chế tạo cho mình một loại bủ bối phép thuật các bạn thấy cái gì trên tay của mình không đó chính là một cái kèn đó các bạn đấy bây giờ mình chỉ cần thổi cái càng này lên thì bọn mình sẽ có một điều đặc biệt xảy ra mấy bạn muốn xem không đây mình sẽ làm cho các bạn xem nha hãy xem đây một hai ba à, ờ, bum đó rồi mấy bạn ơi mấy bạn thấy mình biến thành cái gì chưa ai đây từ từ mình ra chỗ rộng rộng cho mấy bạn thấy chứ trong đây chật quá trời trời ồ mấy bạn coi mình nè mình đã biến thành một con bò điên mấy bạn ơi các bạn coi nè đó mình chạy nè bạn coi mình chạy cực kỳ nhanh luôn nè đó và mình nhảy cực kỳ cao luôn bạn coi nè ơi bum đó mình dậm xuống một cái thôi là lũng đất luôn các bạn thấy ghê không nè coi lại nè ơi sai bùm rồi lũng đất luôn à còn trên nóc nhà nữa bạn coi nha mình nhảy lên nóc nhà cho bạn coi nè đùng ồ trời ơi bạn thấy ghê chưa bây giờ là phong đã trở thành một con ờ, gọi là một con bò điên rồi đó bây giờ ai mà dám lấy tiền lì xì của phong là phong sẽ dí theo phong hút ơi phong hút bởi tường luôn cho bạn coi nè bum bum bum bum ủa sao không được à, ủa khoan từ trời chắc là mình chạy chậm quá mình chưa hút tung được bởi bởi tường tí nữa mình sẽ hút thử lại ok rồi nhưng mà bây giờ mình đã biến thành con bò điên rồi mình sẽ đòi lại tiền lì xì của mình mới được à, tức quá tức quá à tôi thấy hai chị em người đã lấy tiền lì xì của tôi đang ngồi uống gọi là ăn bánh kem rồi uống trà sữa kìa các bạn ơi trời ơi là trời tức quá mà lấy tiền lì xì của mình để uống trà sữa nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm hai người kia này thì ngon quá nè hai ờ, ờ, ờ. người kia hôm nay tôi đến đây là để gọi là lấy lại hòa bình cho thế giới gọi là đòi lại công bằng cho tất cả những bạn fan đang bị ba mẹ lấy lại tiền <laughs> lì xì hai người trả tiền lì xì cho tôi nhanh lên Ủa, cái gì Ủa, vậy? mình còn lấy đâu Không hề lấy đúng không? Thì kỳ ghê à. Thôi bây giờ chị ngồi xuống em mua trà sữa chị uống tiếp nha Chị uống okay. quá Trà sữa À Hai người này lao quá bạn ơi Mình kêu trả lại tiền lì xì cho mình Không chịu trả luôn Còn dám gọi là giả bộ không nhớ mình là ai nữa Được Được lắm Vậy xem sức mạnh của ta đây ơi Cây kèn của con bò điên Hỏi à, Bum <laughs> xin giới thiệu với các người ủa sao hồi nãy mình biến mà thấy mình to mà ta sao giờ người mình nhỏ xíu trời ủa kỳ vậy ủa hai người kia à, à. hai người có trả tiền lì xì với tôi không nếu không thôi tôi hụt hai người á được rồi <laughs> con bò này nó nó, nó to quá dữ ha các hả cam ơi chị chị chị tới tới tới tới tới gọi gọi là tới lo chiều cao cam ơi đây nè trời ơi con con thấy nó đáng sợ à trời ơi trời trời ơi sợ à. hổ hả à, sợ quá rung à hai người ừ, không sợ tôi hả trời hai người này ủa ủa, ủa khoan các bạn ơi sao hồi nãy tự nhiên mình biến cái mình to mà sao giờ mình biến người mình nhỏ xíu ta <sighs> trời ơi trời ủa mà khoan hình như hồi nãy mình nhớ bà phù thủy bà nói cái gì thì phải à, ờ, bà nói rằng là khi mà muốn gọi là biến cho cơ thể to lớn hơn thì phải gọi là phải trong lúc tức giận thì cơ thể của mình mới đột biến gen thì mình mới có thể gọi là à, gọi là mạnh mẽ hơn được cũng giống như là trong phim bảy viên ngọc rồng á bạn ở son goku gồng lên la lên cái là sẽ bị gọi là cơ thể sẽ mạnh mẽ hơn ừ đúng rồi ha hồi nãy mình mới nghe bà bà, bà phù thủy bà nói như vậy à ok ok hiểu rồi hiểu rồi bây giờ bây giờ mình sẽ nghĩ về à, cái cái cái chuyện mà chị Camui với Sammy lấy tiền lì xì của mình để cho mình tức giận lên mới được ok ok suy nghĩ suy nghĩ suy nghĩ suy nghĩ suy nghĩ Camui đã lấy tiền lì xì của mình Sammy đã lấy tiền lì xì của mình ờ, tức sao cảm ơn mình đi mua thêm đồ đi tivi là tủ lạnh này rồi các thứ các thứ thì em đi với mình đi mua nhá trời ơi ok nhiều mà trời đất ơi còn dám mà còn dám lấy tiền của mình đi mua thêm tivi tủ lạnh nữa bạn ơi trời ơi trời tức quá mà gồng lên yeah. Bum. cái trời ơi à trời Bây giờ thì sức mạnh của ta cũng đã tăng lên rồi Người thấy người của ta không Người của ta bây giờ đã biến thành siêu to khổng lồ rồi Bây giờ hai người có trả lại tiền lì xì cho ta không hả Có trả không bùng hai cái người kia chạy đâu cho thét hai người không biết là tốc độ của tôi là nhanh nhất thế giới sao hãy xem đây chạy hả chạy hả chạy hả hút nè hút nè ủa trời trời hai người này chui nhà trốn mấy bạn ơi cái gì vậy đi ra ngoài nhanh lên lên xe với tôi trời trời trời trời, trời, ơi không có chìa khóa làm sao vào được bạn ơi nhà mở mình cửa ra mở cửa ra mở cửa ra trời, trời. Ủa. hai người tưởng tôi không làm gì được hai người hả được hãy xem đây gọng lên thêm lần nữa dạ, bum rồi ok sợ thế ấy à dám sử dụng tôi hả ok xem tôi nè bây giờ hãy xem tôi đây À, mấy bạn ơi, mấy bạn có biết gì không? bà phù thủy bà nói với mình á là con bò của mình chạy rất là nhanh nhưng mà nó muốn chạy nhanh được á thì mình phải chạy một thời gian đã thì nó mới bắt đầu nó nhanh nhanh từ từ từ từ và nó nhanh lên được đó bạn thấy không tốc độ của mình bây giờ nó rất là nhanh luôn thấy không đó ok bây giờ mình sẽ chơi cái trò là mình chạy nhanh hết sức mình hút vô nhà bà ca mui cái là nhà bà ca mui sẽ nổ tanh bành luôn rồi đó mình sẽ vô mình đòi tiền lì xì của mình đấy ok ok à, ok ok mình nghĩ là tốc tốc độ như thế này là vừa đủ rồi đó bạn ok chuẩn bị nha đấy một hai lụng cái nhà luôn rồi các bạn ơi wow trời ơi trời trời các bạn coi nè trời lụng cái nhà luôn ghê vậy ủa ủa hai hai nhà tôi hai người đó chỗ rồi quay hai người kia chạy đâu cho phát chạy đâu cho phát bây giờ chạy rồi trời chạy nhanh quá ha chạy nhanh quá ha gồng lên tiếp rồi ghê quá trả tiền lì xì cho tôi ai vậy hút nè hút nè hút nè lì đền tiền sửa nhà được không ai ai ơi cái bà kia tính ra là bà là người nhốt tôi bên ngoài bà lấy tiền lì xì của tôi cho nên cái này là hình phạt của bà bà tự sửa đi bà tự sửa đi tôi không có sửa nhà cho bà đâu ai nhưng mà khoan bây giờ có trả tiền lì xì không hay là muốn hút thêm lần nữa dạ, hả thôi thôi trả trả Ủa ơi à Rồi ôi ok Bây giờ nha tôi nói nè Từ nãy giờ tôi thấy hai người đi mua nhiều đồ lắm Chắc là hết tiền lì xỉ tôi luôn rồi đúng không Hết rồi hết à. rồi hả ôi trời bích quá mà tôi cho hai người gọi là 50 phút à không 50 phút hơi nhiều 30 phút thôi tôi cho hai người 30 phút phải mau mau đi gọi là xin tiền lì xì hoặc là đi bán đồ kiếm lại tiền lì xì cho tôi sau đó đem vô cái rương trong nhà tôi để cho tôi một tí nữa tôi quay về mà tôi không thấy đâu ha à, tôi sẽ hút hai người thêm lần nữa tên ông hả tôi hút banh cho à, cái ờ, tỷ trời ơi biết rồi tôi nói cho hai người nghe nè một tí thôi tôi không thấy tiền lì xì ha tôi không nhẫn là tôi hút banh cái nhà bà ca mui mà tôi hút bởi luôn cái cao minh hào hút nét luôn cái ngôi làng này tin không tin không trời ơi rồi, rồi sao không ờ, sao không hút cái nhà của bản thân đi ngu gì tôi hút như bể bể bể bể nhà tôi tôi ngu gì ê thôi nhanh nhanh nhanh một tí nữa tôi hút á rồi biết rồi <laughs> trời ơi mấy bạn ơi thích ghê luôn các bạn ơi hôm nay mình được bà phụ thủy bà tặng cho một cái càng có hình cái sừng trâu giờ mình chỉ cần mình thổi cái càng đó lên thì mình sẽ biến thành một con trâu điên mình đi mình hút hút hút à, mình đòi lại tiền lì xì của mình ấy trời ơi quá xịn sò con bò cười luôn ấy nhiều khi mình hút bởi luôn cái ga minh hao cũng được luôn các bạn <laughs> ok và cảm ơn anh em đã xem video này nha nếu như anh em nào mà cũng có một cái nỗi buồn giống như mình đó chính là bị ba mẹ lấy hết tiền lì xì <laughs> em đừng để đừng <laughs> anh em đừng quên là hãy để cho video này được một like, ngồi share và nhớ nút subscribe đăng ký hội cho kênh youtube của mình Và cũng đừng quên hãy qua bên kênh youtube của Sammy cùng với chị Camui và các thành viên của Hero Team để đăng ký hội cho mọi người nữa nha anh em Còn bây giờ thì mình phải về nhà mình đòi lại tiền lì xì của mình đây Không thôi tí nữa mình qua mình hút banh cái nhà bà Camui luôn á Gồng lên yeah! Ok, đi thôi